À, xin chào anh em nhé à, cái video ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em về một cái ờ, bộ hột tài xỉu để anh em đi lắc tài xỉu nó đạt hiệu quả cao và nó mang lại những chiến thắng cho anh em đấy thì cái bộ hột tài xỉu này đó chính là bộ hột tài xỉu tam sắc thì uh, riêng cái bộ hột tài xỉu tam sắc này khi mà anh em đi chơi ấy, là anh em có thể là giữ tài hoặc là giữ xỉu theo ý muốn của anh em đấy giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em thì anh em có thể lên tài xuống xỉu thì tùy thí tùy ý của anh em đấy còn bộ hột này thì hoàn toàn không tang 100% bao cho anh em không tang luôn bao trẻ hột cho anh em nhé đấy thì một lúc nữa tôi vào tôi sẽ test cho anh em thì uh, riêng uh, cái cách lắp của cái bộ hột tài xỉu tam sắc này đấy thì uh, tí nữa tôi vào tôi test cho anh em thì uh, đây tôi sẽ uh, viết ra giấy viết uh, viết đại ra thôi anh em nhé ờ, lúc đầu thì anh em có thể đi đều Đấy. hột đi đều hột đều này hột đều đến 90 phần trăm cho anh em Đấy. xong rồi thì tôi sẽ lắc cho anh em Đấy, lắc cho anh em khoảng tầm 4 ờ, chén đi 4 4 ờ, chén tài 4 chén tài hay là xỉu bốn trên tài xỉu bốn trên tài hay là bốn trên xỉu tùy nhá lúc đó lúc nào mà nó tiện về cái nào thì sẽ lắc cái đó cho anh em đó thì uh, cái cách mà anh em có thể giữ tài hay là giữ xỉu thì nó đều như nhau thôi anh em chỉ cần là sở hữu anh em chỉ cần có cái bộ hồ trong tay thì ờ, tôi sẽ chia sẻ cho anh em nhé Đấy, thì đây chỉ là cái ví dụ thôi Đấy, ví dụ thôi để khi mà anh em vào thì anh em sẽ lắc theo đúng như ở trên giấy nhé Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hồ tam sắc này ờ, để chứng tỏ cho anh em là cái bộ hồ tam sắc này nó hoàn toàn không tang 100% không tang cho anh em nhất thử cho anh em 5 châm nhé 5 châm nước muối này Đấy. đó nước muối này. hơi cái rẻ này chị Đây thì ngoài ra bên tôi còn rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu khác nữa để cho anh em có thể lựa chọn phù hợp với sân chơi của anh em nhé. Rất là nhiều hột bên tôi chuyên cung cấp cho anh em những cái bộ hột tài xỉu hay để anh em đi lắc nó đạt hiệu quả cao. Đấy vừa rồi tôi đã thử cho anh em tăng tích rồi. Đấy, còn dọi đèn thì ờ, ở đây tôi không ờ, cầm cái điện thoại kia nên là tôi không không không ờ, dọi đèn được cho anh em đấy thì đây chính là hai cái bộ hột mà tôi đang chuẩn bị hoàn thành còn sơn nữa là xong thôi đấy, đấy. đấy. đây là sơn mặt nhất và mặt tứ còn à, những cái mặt là màu đen là chưa sơn nhé đấy. hột rất là đẹp đúng không anh em này hột bao ok bao đẹp luôn cho anh em đấy riêng hột ở bên tôi bao đẹp cho anh em bao bao tỷ lệ đi khôn cho anh em nhé Đấy. và cái tỷ lệ ăn độ của nó cũng khá là cao đó bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột này đây sẽ lắc như ở trên giấy thì là anh em hột đi đều lắc cho anh em hột đi đều bỏ chén đầu nhé bỏ chén đầu chén này bắt đầu này đăng tài này cái này sẽ xuống xỉu này khoảng tầm 90 phần trăm là xuống xỉu đó xỉu đó 90 phần trăm lên tài đó. 90 phần trăm lên tài tiếp tục tiếp tục như vậy cứ một tài một xỉu một tài một xỉu đó nó hột đi đều nhá tài đó xỉu đây đó, xỉu này đó, tài Đấy, anh em để ý hột khi mà hột lên tài lên tài 10 1 12 là cùng đó xuống xỉu xuống xỉu 9 10 Đấy, rất là hiệu quả cho anh em luôn nhé Đấy thì uh, tiếp tục cho anh em Đấy, hột đi đều đi như vậy là khá đều rồi còn uh, tôi sẽ giữ cho anh em bốn chén tài hoặc là bốn chén xỉu thì đang ở tài tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em bốn chén tài nhé đang tài tài tài 14 này tài 13 này Đó, tài 11 này tài 15 này đó đủ bốn chén cho anh em tiếp tục vẫn giữ tài cho anh em này đó, cái chén này thì nó không giữ tài nó xuống xỉu mất rồi Đấy. thì ờ, nói chung là nó cũng có tỷ lệ mà để cho anh em à, lắc nó bị lỗi chứ không thể nào một một trăm phần trăm được Đấy. nó nó giúp cho anh em được 7 đến 80 phần trăm như vậy là quá là đạt rồi Đấy. đây là cái bộ hồ tài xỉu mà tôi cho ra mắt anh em và giới thiệu cho anh em cho anh em nào đi làm tay cái Đấy, anh em đi chơi tài xỉu biệt thì là anh em có cái bộ hồ tài xỉu mà nó đi theo ý muốn của anh em và nó rất là hiệu quả đấy, tỷ lệ đi khôn của nó khá là cao đấy thì anh em nào mà muốn uh, sở hữu thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé thì video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt các anh em